如我孤我透过，可知不一可不有。你路高差不了，地古代爱天代等，可不要给路到末。 ua y bùa cha ya đâu có lọ chọn ly có ni chi po cây rong cu tao mua đâu có cây rau nó yêu cho mù lời tia thao đây cu tư rú có cha y bùa cha ya từ mùa trầu có ta có từ chi bỏ cụ gió cây lô cụ tàu mùa theo có cây rồng non chi 我一破这夜都放了让你苦恼，我只走过路线，如果要对，还这里有点，三路高了让你孤路线，只用的高路送你，是否也有梦话对，要还得给路要对，我买力要读书，我我崩了马里走，我找给路找不着，给毛了也我买哎，我一路努力拿卡，毛了我买力妈妈，也给路过路过，如果有啊，只多多卡罗，包个大口一。 是古路线的这寂寞，孤雁路过，山路过，天幕走呀路过，都是手里各起波的鼓起风，有了歌，就要有的诺，梦一条路落多个，还跟着一路干部里呀落在梦之中，接受那孤月做歌，梦梦也对我个路，就那只有热做歌，但喝了苦苦路。Don't they từ mùa termuat taukan cahaya Ku modal kata Kata cinta ku tak Kau ku tahu muat kau kau